Kính thưa toàn thể đại chúng, một câu hỏi nữa từ Facebook bạn Việt Thương. Kính thưa Thầy cho con hỏi ạ, à, vợ chồng con lấy nhau được 6 năm mà chưa có con. Chúng con thuốc thang đủ thứ, ai mách ở đâu cũng đi, đường cùng dùng đến thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn không có con được. Con xin Thầy giảng dạy cho con vì sao chúng con lại khó có con thế và con được xem video là có gia đình Phật tử đến tri ân Thầy vì nhờ tu tập theo Thầy hướng dẫn mà đã có con. Con xin Thầy chỉ cho chúng con cách với ạ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. À. <laughs> Đấy, chúng Thầy. <laughs> Quả thật là cũng rất là nhiều vấn đề, đại chúng thấy không? Đấy. Đấy. Cho nên Thầy nói là Sư Thầy ở chùa là gọi làm dấu trong họ là đúng đó nghe không? chuyện gì người ta cũng có thể đến <laughs> chùa người ta hỏi thầy à, hỏi thầy cho nên các đại đức chưa tăng chưa đi sao cũng phải biết đấy nha à, mình là người xuất gia là như vậy đấy này gánh vác việc của trăm họ chứ không phải chuyện thường đâu gì họ cũng hỏi con ốm con đau con sải con đèn vào wow. thầy tính ra những cái lễ thì nó không biết là bao nhiêu thứ ai cũng đến ta hỏi sư thầy cho nên người ta gọi là sư chùa là một gì bùa làng sư chùa là cái bùa của cả làng <laughs> bảo hộ cho cả làng đấy cái bùa là bùa hộ <laughs> mệnh cho cả làng cũng đúng đấy thưa đại chúng đấy. sư ở chùa mà tu hành thanh tịnh trang nghiêm thì đúng là bảo hộ cho cả làng bảo hộ đấy không phải là ngài có cái năng lực bảo hộ gì mà ngài hướng dẫn cho người ta tu tập đúng pháp người ta được phước báo tự người ta được được an lành thì có phải đúng là từ sư thầy mà bảo hộ không đại chúng đấy. Thế bạn này, hai vợ chồng của bạn Việt Thương này lấy nhau 6 năm rồi mà không có con, uống đủ các loại thuốc cho đến đi à, cả dùng cái công nghệ mới bây giờ là thụ tinh trong ống nghiệm mà cũng không thành. À, thế thì đại chúng biết là nó thật là khó khăn. Đấy. Trong à, Đạo Phật chúng ta có câu chuyện Thầy cũng đã kể đại chúng đấy, có vợ chồng vị vua này mà cũng không có con, hai vợ chồng vua với hoàng hậu bao nhiêu năm không có con mà bây giờ tuổi cũng cao rồi rất mong muốn là có con để nối dõi kế vị ngai vàng Thế khi mà ông ấy nghe tin là biết rằng Đức Phật là bậc coi như là đại oai đức, phép màu, thần thông bậc nhất, thì ông nghĩ rằng là sẽ nhờ Phật giúp cho được. Cho nên hôm ấy thì là ông tìm bằng mọi cách để ông đến gặp Phật và ông thỉnh Phật và chúng tăng đến cung để ông cúng dường. Và ông nghĩ rằng ông cúng dường Phật thật là lớn để cầu Phật phù hộ cho mình sớm có hoàng tử. Nghe không? Ông nghĩ như vậy. và trong tâm ông nghĩ rằng hôm nay mình thỉnh Phật thì mình sẽ trải một cái thảm bằng vàng, rát vàng, dệt bằng những cái sợi chỉ bằng vàng, trải từ ngoài cửa của cung vào đến trong cung điện. và ông, ông trong tâm ông nguyện với trời, với đất rằng nếu tôi thỉnh Phật mà Phật dẫm chân lên cái thảm này của tôi ấy, thì tôi sẽ có có hoàng tử nghe không thì hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử ông nguyện như thế trong tâm ông âm thầm ông nguyện như vậy đại chúng <laughs> ông nguyện thế thế và sau đó ông ở trong cung là ông cho gia nhân chuẩn bị tất cả à, vật thực đầy đủ trang nghiêm trang đẹp đẽ đầy đủ hết rồi ông cho người bắt đầu đến tinh xá thỉnh phật và chúng tăng đến đến hoàng cung để thọ thực ông cúng dường trai tăng à, thế thì đức phật đi đến Đức Phật bắt đầu bước vào đến cái cửa để đi vào trong cung thành đấy. Thấy cái thảm vàng chóe giải tư đấy vào trong. Thấy Đức Phật đứng lại. <laughs> Thì ông vua này với hoàng hậu, với tất cả các quan trong triều ra đến tận ngoài để đón Phật. Ông thấy Phật và Chư Tăng đi đến chấm gần đến cái thảm thấy Phật đứng lại. Thế ông mới bảo, con thỉnh Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài bước lên thảm ạ. À ông gọi là muốn lừa phật cho phật mắc vào bẫy của ông ấy vì ông nguyện là nếu phật mà đặt chân lên là ông phải có con có hoàng tử mà theo ông thỉnh con thỉnh đức thế tôn bước chân lên thả mạ <laughs> thỉnh lần thứ nhất thấy phật vẫn đứng im ông lại dập đầu lễ xuống dưới đất ông lại con thỉnh thế tôn bước chân lên thả mạ vẫn thấy phật đứng im ông lại dập đầu lễ lần nữa lần thứ ba phật vẫn lại đứng im không bước lên thảm thế đại chúng thấy thế sao Thế là ông làm sao? Ông không biết sao cả mà. Con Bạch Thế Tôn thương xót con, Thỉnh Thế Tôn bước chân lên thảm đi vào trong cung ạ. À. Thế Phật mới cất lời, Phật nói này, Đại Vương, ta rất hiểu và tâm Đại Vương nghĩ rằng nếu Thế Tôn mà bước chân lên cái thảm này là Đại Vương, Hoàng hậu sẽ sinh hoàng tử, có đúng không? Thế ông bảo đúng rồi ạ, à, đúng con nghĩ như vậy đấy thế nhưng phật bảo nhưng đại vương biết rằng cái định nghiệp của đại vương không thể có con được cho nên ta không bước lên thảm này đấy đại chúng thấy không ừ, không bước à, đức phật bảo thôi đại vương quấn cái thảm vào thì đức phật mới mới đi vào thế là ông lại phải cho quân quấn thảm vào rồi đức phật bước vào cung rồi ông làm lễ cúng dường sớt bát đến phật và chúng tăng xong xuôi đức phật thuyết pháp cho nghe mà Đức Phật mới nói về nhân duyên vì sao mà vua và hoàng hậu kiếp này không có con được. Đây là cái định nghiệp. Vì trong một tiền kiếp thì vua và hoàng hậu là hai cái vị à, cũng là thương buôn thôi. Thế rồi đi thuyền biển, tàu nó bị bão, vỡ tàu, đắm. Mọi người trên tàu gần như chết hết. Thế sao thì hai vị này lại sống sót và giạt vào trong một cái đảo. Thế hai vị sống ở trên đảo ấy thành vợ, thành chồng với nhau trên đấy. đấy. Nhưng mà hai vị thì ở trên đảo sát sinh quá nhiều, bắt rất nhiều chim thú ở trên đấy để ăn, mà đặc biệt là à, những con chim non, trứng chim, ăn rất nhiều, ờ, cả một đời ở trên đấy. Ừ. Thế cho nên vì cái nghiệp ác ấy, trong kiếp này là không thể có con được. Nên tôi này chúng nó thành cái định nghiệp cơ mà. Ờ, thế thì ở đây á, Thầy nói câu chuyện thế để Thầy dẫn ra đây để cho bạn à, Việt Thương này cũng, cũng hiểu thêm là cái việc con cái đối với cha mẹ là cả một cái nhân duyên cũng rất lớn đấy không phải chuyện thường có duyên có nợ với nhau ờ, trong kinh phật thì nói là cái duyên ấy, để một cái người phụ nữ có thai ấy, nó phải đủ mấy cái yếu tố nghe không à, ờ, nhé đủ mấy yếu tố mà đó là phải có có tinh cha có trứng của mẹ và có cái, cái thần thức tái sinh ba cái duyên này hội đủ cái tinh cha và trứng mẹ để tạo thành cái cơ sở vật chất ban đầu nhưng mà cái quan trọng rất quan trọng đó là phải có cái thần thức mình gọi là có cái vong hồn cái vong linh nó có cái duyên nghiệp tái sinh nó nhập vào mới được nhà phật mình gọi là có danh và có sắc sắc tức là phần tinh cha huyết mẹ tạo thành sắc tức là sắc chất vật chất từ một cái tế bào mầm ban đầu đấy nhưng có cái tế bào đấy mà không có có vong hồn có phần tâm linh để mà chuyển sinh thì cũng không có không có thai đó cho nên phải có cái phần thần thức à, thần thức đầu thai thì mới có thể có thai được Đấy. thế còn à, về sức khỏe sinh sản thì họ cũng nói thế vợ chồng phải khỏe mạnh có khả năng sinh con và vâng, đấy, thì là có con thôi thế nhưng mà ở đây vợ chồng bạn này thì, thì bạn chắc là cũng vẫn còn khỏe đấy trẻ đấy nhưng bạn bảo làm đủ kiểu không có con nghe không? cho đến đi thụ tinh ống nghiệm cũng không thành tựu tức là một cái duyên nghiệp rất là cản trở rất là cản trở nghe không? thế trong phật giáo chúng ta thì đức phật có nói đến sinh sản của chúng sinh có đến bốn hình thức cơ mà vâng noãn sinh này thai sinh này thấp sinh này hóa sinh noãn sinh là sinh ra bằng trứng từ quả trứng mà ra à, thai sinh ấy, là sinh ra từ bào thai như loài người chúng ta người bò trâu lợn ấy, là sinh từ thai noãn là như gà vịt chim chóc là sinh từ quả trứng thế rồi hóa sinh là có những loài tự nó hóa ra đấy thế là chúng bây giờ chúng ta mà cứ ở bẩn ấy, cái tóc này mà để tốt ở bẩn lâu rồi không gọi ông tắm tự nhiên nó sinh ra con cháy chả biết con cháy ở đâu rồi con giận không biết nó ở đâu nó sinh ra tự nhiên nó hóa ra con giận con cháy vậy đấy cái hú gạo mà mình à, đậy thật kín đương nhiên á, cái hạt thóc ở ngoài ruộng lúa thì không có con mọt rồi phải không? về chúng ta sát nó đi rồi cái, cái gạo ấy ta để trong hũ ta đậy nắp vào thật kín đi ba năm năm năm mười năm sau tự nhiên có con mọt xuất hiện trong đấy mọt gạo thế nên là hóa sinh Đấy. rồi thấp sinh thấp sinh tức là ở những cái chỗ ẩm ướt tự nhiên nó sinh ra những cái con vật đấy thưa đại chúng đấy gọi là từ những chỗ ẩm ướt như vậy đức phật nói là chúng sinh có bốn cái hình thức sinh sản được sinh ra và trong các loài đều có đủ cả các hình thức ấy đấy thưa đại chúng ngay trong loài người chúng ta đức phật nói cũng có cả bốn hình thức sinh sản như vậy có noãn sinh có thai sinh có thấp sinh có hóa sinh ừ. ngay trong loài người Thế cho nên cái câu chuyện mà bà Âu Cơ đẻ trăm trứng ấy, mình thì nói là huyền thoại chứ Thầy thì cũng chưa biết là có khi nó có thể có thật. Vì Đức Phật nói trong loài người cũng có những người đẻ ra trứng. <laughs> Thế rồi cũng có những người sinh ra là ở trong bào thai thì chúng ta đều biết rồi. Có những người là hóa sinh ra, có những người ở ẩm thấp sinh ra. Trong Kinh Phật có kể câu chuyện có cô bé này từ trong cái chỗ, cái bùn ẩm thấp mà tự nhiên sinh ra cô. Đó, Đấy, lạ không? Đại chúng thế lạ. Ừ. Thế nghĩa là nó cứ đủ hai cái yếu tố này về sắc chất mình gọi là là là sắc và tinh thần đó là danh tức là phần tâm linh hai cái này có là sẽ sinh ra được một chúng sinh hữu tình thế thì bây giờ khoa học người ta cũng làm ra đấy người ta lấy tế bào đây này người ta gọi là sinh sản vô tính nó lấy tế bào sống của chúng ta cũng chẳng phải là trứng mẹ tinh cha gì đâu chỉ lấy luôn tế bào sống ta nó cấu ra mà họ ủ vào thế xong có cái thần thức nhập vào thế là là sinh ra một cái bào thai như vậy nó cứ đủ hai yếu tố có danh và có sắc tức là có vật chất và có tinh thần hai cái này hội hợp với nhau là sinh ra một chúng hữu tình được đó đây là nhà phật mình thấy rất rõ Nghe không? thế thì ở đây á, trở lại cái câu chuyện của bạn việt thương này thầy nói là Hai bạn bây giờ đã dùng mọi phương pháp mà chưa có con thì có thể chuyển hướng tư duy theo đây là vấn đề nghiệp quả tâm linh của hai bạn nhé nghiệp quả tâm linh nếu mà nó là định nghiệp thì thật là khó chuyển không thể chuyển được đấy định nghiệp như ông vua vừa rồi phật còn không chuyển được thì phải chịu thế còn nếu nó không phải định nghiệp thì làm sao để biết được không phải định nghiệp ta cố sức thôi nghe không ta cố ta cố tu tập thôi tu tập mà chuyển được tức là đấy không phải định nghiệp nha thế thì thầy khuyên là vợ chồng bạn thứ nhất ý, là phải tu tập làm phước cho tăng trưởng lên có cái câu chuyện là một cái vợ chồng vị bác sĩ này ở miền nam mà cũng bác sĩ cũng chuyên về về về về sản đấy ừ, thế nhưng mà hai vợ chồng lấy nhau cũng cả hơn 10 năm rồi không có con Thế cái duyên sau gặp gặp Thầy với các Phật tử chùa mình. Sau khi gặp thì mới phát hiện ra là ở nhà cô chú này có một cái con quỷ nó chuyên gọi là nó hút tinh khí. Cho nên ấy, cô chú này không thể có con được. Đấy, không thể có con được nếu còn con quỷ ở đấy. Nó, nó ăn hết tinh khí. Ừ, cho nên là, là không thể thụ thai được. Ừ. Thế sau đó thì cô chú cũng có nghe lời các thầy và làm lễ, làm lễ để siêu độ cho cái con quỷ đấy. Và khi mà siêu độ xong thì cô chú đấy năm sau thấy báo tin là có tin vui và sinh con. Đấy, thì thưa đại chúng, đấy là những cái câu chuyện rất lạ kỳ. Nghe cái chuyện đấy không phải là ít đâu, ừ, không phải là ít. Thì đương nhiên cái con quỷ này với cô chú này nó có duyên nợ với nhau mắc có cái nào ân oán với nhau nó sẽ sát hại trong kinh phật cũng kể những cái câu chuyện như thế này rồi nha. đó thế cho nên ừ, nếu có những cái duyên thế thì đúng là phải làm lễ phải lập đàn để dài cái chuyện này đi thứ nữa nếu mà vợ chồng bạn này do cái nghiệp báo từ tiền kiếp thì hai bạn ấy phải tu tập nghe không? phải tu tập à, quy tam bảo này rồi làm việc phúc phóng sinh Thế như vợ chồng nhà vua đấy là do kiếp trước sát sinh nhiều quá, cho nên không thể có con thì bây giờ bạn tu cái nhân là gì? Phóng sinh cứu vật nhiều vào nhé. Đi phóng sinh, cua cá chim bóc, phát tâm, xả tài vật ra để mua mua con vật phóng sinh để tăng thêm cái phước cứu mạng vì mình cứu mạng thì mình sẽ có cái duyên để để có con đó. thế rồi mình phát tâm tu tập nghe không? tu học Pháp, tu tập thực hành Pháp, rồi trai giới. Tất cả những cái đó đều là cái để cho mình tăng phước chuyển nghiệp. Nghe không? Rồi mình bố thí, à, mình cúng dường để thêm phước báu. Nhé. Thế thì hai bạn thì Thầy chỉ khuyên hai bạn bây giờ nếu mà thấy rằng mình tin được đây là có vấn đề về nghiệp báo tâm linh thì nghe lời Thầy tu tập như vậy nhé. Phát tâm quy y tam bảo này, à, rồi làm các việc phước, phóng sinh, bố thí, cúng dường này, tùng kinh này, nghe Pháp này, rồi thực hành giới Pháp, à, tu tập. À, tất cả những cái đó hồi hướng cầu nguyện để, để sinh con. Thì cái phước đó mà đủ nó truyền được những cái nghiệp ác của mình đi thì có thể mình, mình sinh được con. Nghe không? Đó thì đấy là cái mà à, nhà Phật à, hướng dẫn. Thế và tại chùa mình thì quả thật, ấy, sau khi được quý Thầy hướng dẫn cho nhiều cặp đôi vợ chồng như vậy, có kết quả ờ, và các bạn ấy đều về chùa để cảm ơn nhà chùa. Cái đó là cái sự thật. Các bạn cũng đều đi hết các bệnh viện rồi, cũng giống như vợ chồng bạn này, và dùng đủ các cái phương pháp rồi mà không có con. Cho nên về chùa, tu tập, tin tưởng Tam Bảo, thực hành cái sự hướng dẫn của các Thầy thì chuyển hóa và sau đó đạt được kết quả đấy nhá thế thì thầy cũng à, cũng à, khuyên bạn việt thương này vợ chồng bạn nghe không cũng cũng nên nghe lời quý thầy nhé hoặc là theo dõi trên chương trình vào trong các chương trình của chùa đấy tu tập để cầu con à, cố gắng hết sức mình phải cố gắng thôi còn nếu là định nghiệp thì thầy nói là cũng chịu đấy nghe nhưng mà thầy hy vọng là đây không phải là định nghiệp nhé nó chỉ là nghiệp chướng trong một giai đoạn nào đó thế thì thầy chúc cho vợ chồng bạn nhé? tinh tấn và trí tâm trí thành để sớm được à, có con bồng bé nha. Rồi, thôi hôm nay chắc à, dừng ở đây. À, thầy à, một lần nữa thầy chúc các quý Phật tử ở nhà làm việc, lo việc nhà cho chu toàn. Bên cạnh đó lại dành thời gian để tu tập, học pháp, thực hành pháp nhé. chư tăng này và đại chúng ở chùa cũng thế, cũng thế cũng rất là cố gắng tinh tấn trong khi